Mời các con cùng hướng lên màn hình. Bài tập số 1 có yêu cầu như sau. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Bây giờ cô giáo có một bảng đơn vị đo khối lượng. Đây chính là bảng đơn vị đo khối lượng. Nếu lấy kg là đơn vị ở giữa thì ở bên này là những đơn vị bé hơn kg. Bé hơn kg gồm những đơn vị nào? hectogam, decagam và gam. Còn ở phía bên kia là những đơn vị lớn hơn đơn vị kg. Những đơn vị nào thì lớn hơn kg? Đó là gồm yến. Lớn hơn yến là tạ, lớn hơn tạ là tấn. Và đây chính là bảng đơn vị đo khối lượng. Cô nhắc lại, bảng đơn vị đo khối lượng gồm các đơn vị sau. Nhỏ nhất là gam, sau đó đến đề ca gam lớn hơn đề ca gam là hectogam lớn hơn hectogam là kilogam lớn hơn kilogam là yến lớn hơn yến là tạ lớn hơn tạ là tấn như vậy đối với những đơn vị mà để đo trong thực tế hàng ngày thì người ta sử dụng nhiều đến đơn vị nào đó chính là đơn vị kilogam là người ta sử dụng nhiều và những cái đơn vị đo nhỏ nhất người ta cũng hay sử dụng đó chính là gam các đơn vị còn lại thì chỉ với số lượng nhiều người ta mới sử dụng đến tấn tạ và yến còn đối với những đơn vị nhỏ hơn thì hầu hết là người ta sử dụng đơn vị gam và đơn vị kilogram. Còn đơn vị để decagam và hectogram thì các con thấy trong các bao bì người ta ít ghi. Nhưng nó cũng là một đơn vị đo khối lượng không thể thiếu được trong bảng đơn vị đo khối lượng mà chúng mình vừa học ngày hôm nay.